được mấy phút rồi bạn ủa ủa ủa sao quay lại rồi à ok xin chào bạn nha nó trên hộ mình mình là trước kia nó sẽ quay hôm nay mình sẽ quay TV và Minecraft mình quay lại nữa Ủa? Cái Nó hủy bỏ lại và nè Giờ tiếp tục Lúc nãy mình chơi rất bình thường á Tự nhiên mấy mình nó Là lá một cái mình phải ấn Ghê khá là cay Giờ bắt đầu lại phải tiếp đặt lại nữa chứ ấn vào cái tự nhiên nó bị tắt xong bắt đầu lại cái nút nào mà ít bấm đến ta hầu như cái nút nào cũng bấm vào luôn á rồi ờ, đó không rồi rồi mình chỉnh lại như rồi quay đó à cho quay tiếp nha lúc này gặp chuyện quá lúc nãy gặp rất nhiều chuyện đó lúc đầu cũng có đầy đồ luôn giờ mất hết luôn do lúc đã quay video kìa hay mấy bạn ờ, ngoài sinh tồn có đại có gì mình sẽ thử video mình chơi bất quơ thôi mới chỉnh này mình rình đúng rồi lên nó tối quá à. ok hai quặng vàng hả cô đằng kia à mình cần vàng hả nhớ ở đây cũng có sắt nữa mà hóa thạch ở đây mua lấy sắt thì tha hồ lấy luôn ủa gì đây à con cá let's hóa thành con cá lắc được đảm bảo ạ à. tạm biệt đà đá rồi hiểu rồi Ooh, Douglas this con này một con cá nè cái cá này cái bọc thép đó đó đừng delicious rồi hết giấy đúng không lại biết đâu ta mỗi thấy rồi đó úp cái đá gì kìa cho tìm vàng là chủ tìm vàng hay redstone nè mà mà mấy mình lắc quá xong luôn đứng máy rồi bạn ơi đứng máy đúng rồi ở đây đóng xương luôn vàng vàng vàng Đấy. mỗi thấy vàng đến kia được coi trong nơi này không có kim cương block kia là gì cơ mới là Nava không gì đấy Ủa dưới đây có miếng gì á <laughs> Mình tự hóa thạch đấy Bây giờ ở đây chắc mình sẽ khai thác sát đi kim cương này ông thế nhưng sắt thì có thượng kim cương thì ông thế nhưng ở đây có sắt nhưng mà sắt thì ở đây có thượng Ai, ai, ai, ai, ai, ai. à à à Mày quá. Em để đặt lóc á hả? Mà cái ba tự nhiên nước nó đẩy mình xuống luôn. mày quá ở đây mặc dù nó sâu và có vàng ruby alo là biết thứ nhưng mà nó không có kim cương rồi bao phút mà bạn có thể quay lố luôn ủa 11 phút quay ít nữa à, sắp kìa rồi xong rồi xong rồi, rồi chết luôn rồi nè cái máy mình nó lát là rớt xuống nhau rồi thôi bạn mình xin ờ, mấy bạn mình đã những gì đã mất xin mà lấy cái gì mà mất đang khai thác sắt tôi như nó lắc tôi như đang định đứng trên cột sắt đào tôi như máy lắc cái té luôn vào ngày 19 rồi mình xin bạn lấy lại như vậy đã mất nhớ có đào vào cái xương quả thật nữa Mm-hmm. cho mình lấy hết món đồ lại mình sẽ nghỉ nha 24 cá 5 lốc vàng khi mà nó, nó, nó vàng vàng đó rồi mình nhớ các bạn xưa bên đời Christis nữa bị ruột